Chào anh chị và chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh chứng khoán Bình Dân. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một video um, phân tích về thị trường ngày hôm nay 17 tháng 4 năm 2023. Hôm nay thị trường chúng ta có một phiên tăng điểm nhẹ 0,92 điểm, nó một cái nến rút chân và đóng cửa ở gần như là quanh tham chiếu, thanh khoản duy trì ở mức thấp. Trong hoàn cảnh mà chúng ta đang có trạng thái đó là đã tạo đỉnh ở quanh 1080 và bắt đầu giảm điểm từ cái phiên ngày 6 tháng 4 này và chúng ta đã nói rất nhiều với nhau trên cái nền giá này khi mà dòng tiền bắt đầu có trạng thái bó hẹp lại và đi về những cái cổ phiếu có cái vốn hóa vừa và nhỏ các cổ phiếu lớn thì quay uh, đã tiến về kháng cự và bắt đầu có trạng thái bị điều chỉnh thì rõ ràng đấy là tín hiệu cho thấy thị trường đã đi vào đoạn cuối của pha tăng và khả năng điều chỉnh ở trong ngắn hạn là có đúng không? và chúng ta đã có mức pha điều chỉnh từ 1080 hiện tại để về quanh 1050 tức là khoảng 30 điểm rồi vậy thì đây đã phải là cái chân của cái nhịp điều chỉnh này hay chưa hay thị trường sẽ còn tiếp tục điều chỉnh ở trong những phiên sắp tới thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau ở trong video ngày hôm nay à, anh chị xem video nếu thấy hữu ích thì nhớ để lại một like một bình luận hoặc là một chia sẻ để chúng ta có thể uh, tiếp tục làm việc với nhau ở trong thời gian sắp tới hôm nay thì thị trường chúng ta có một cây nến uh, gần như là nến doji rút chân cái chân nó hơi ngắn và một phiên có thanh khoản thấp thanh khoản hôm nay thì đâu đó khoảng uh, 8.000 tỷ đúng không ạ và dạng vận động như thế này thì nó bắt đầu mang hình bóng của cái bộ nến no supply tức là nến cạn cung đúng không ạ <clears throat> thì cái cái số hiệu nhận biết của no supply là gì đó là một cây nến có biên nhỏ đúng không ạ một cây nến có biên nhỏ đóng cửa ở dưới 1 phần 3 của cây nến giảm điểm phía trước và thanh khoản thấp hơn hai cây nến phía trước thì ở đây chúng ta có một cây nến biên cái thân nến này rất là nhỏ đoạn thân nến đoạn này nó chỉ đâu đó khoảng uh, chưa được một điểm đóng cửa ở dưới 1 phần 3 của cái nến ngày 14 tháng 4 và thanh khoản thì thấp hơn hai phiên kia và cái chặng cái cái hành động giá này nó nói lên chúng ta điều gì thứ nhất là <clears throat> vận động hẹp tức là cả cung và cầu nó đang có sự cân bằng với nhau gọi cung và cầu đều cân bằng và đóng nến xanh tức là cầu đang thắng cung nhưng thanh khoản duy trì ở mức thấp có nghĩa là đoạn này cung và cầu mặc dù là nó cân bằng nhau gần như là cân bằng và cầu nó mạnh hơn một tí thôi nhưng cả hai cái lực mua bán là trong phiên ngày hôm nay cứ là lực cung và lực cầu trong phiên ngày hôm nay đều yếu đó nó đều yếu nó thể hiện cái sự lưỡng lự của hai bên cả bên mua và bên bán đó bởi vì là đến đoạn này tức là chúng ta đã về vùng hỗ trợ 1050 đó, vùng hỗ trợ 1050 thì lực bán nó sẽ bắt đầu bị ngưng lại chúng ta chỉ có thể nhìn nhận là là nó tạm ngưng thôi còn những phiên sau nó có tiếp tục bị bán nữa hay không thì chúng ta vẫn chưa biết nhưng chúng ta nhìn nhận là phiên hôm nay lực bán đã bắt đầu tạm ngưng hay chúng ta gọi là đã yếu đi lực bán đã yếu đi nhưng cầu vào thị trường vẫn còn đang rất rón rén cầu vào đang rất rón rén có thể là gì ạ người ta đang chờ chờ gì ạ chờ động thái của việc chuẩn bị nghỉ lễ này hay là chờ kết quả của mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 nói chung là có rất nhiều thứ để chờ ở trong thời điểm này mà tin tốt thị trường vẫn có nhé nhưng có những thứ mà người ta vẫn đang đang ngóng chờ bởi vậy là cầu mà trong phiên hôm nay vẫn hạn chế và người ta vẫn chưa dám bắt và vậy nó tạo thành một phiên có cái sự rằng co nhẹ như thế này cung và cầu đều yếu và đối với cái mô hình nến này thì sự xác nhận nó sẽ đến vào cây nến của ngày mai tức là ngày mùng 5 à 18 tháng 5 mùng 18 tháng 4 18 tháng 4 nếu trong phiên ngày mai thị trường có một cái động thái đó là tăng điểm và có một cây nến chỉ cần đóng ở phía trên 1 phần 2 của cây nến giảm điểm tức là cây nến ngày 4 tháng 4 này thôi thì đó sẽ là sự tích cực cho tuần này đó sẽ sẽ là sự tích cực cho tuần này đúng không ạ tức là ngày mai chúng ta sẽ cần có một cây nến tăng điểm có thể là gáp cũng được có thể có, không cần phải thêm nến đọc có thể là gáp nhưng nến phải đóng phía trên của 1060 tức là khoảng 061 thì là đẹp thì chúng ta sẽ có cơ hội tăng điểm từ dần cuối tuần và đến ngày đáo hạn phái sinh còn trường hợp xấu hơn thì thị trường ngày mai lại giảm điểm đúng không ạ thì có nghĩa là gì ạ nếu trong trường hợp mà chúng ta có cây nến tăng điểm này có nghĩa là phiên này nó xác nhận là cung đã cạn và cầu bắt đầu vào từ phiên ngày hôm nay và nó duy trì được sang phiên ngày mai cung vẫn chưa xuất hiện và cung sẽ chỉ xuất hiện ở vùng phía bên trên này khoảng 1075 và nếu cung vẫn chưa xuất hiện ở vùng này và cầu bắt đầu vào bắt đáy thì chúng ta sẽ có một pha tăng điểm có thể là T cộng về lại khoảng 1070 1080 tức là cái vùng cản phía bên trên này đó thì đó là trường hợp tích cực còn trường hợp ngày mai trường hợp ngày mai chúng ta sẽ vào rơi vào trạng thái tiêu cực đó là nếu chúng ta bị thiếu cầu chỉ cần là thiếu cầu thôi nhá chứ không còn cung đè xuống đâu chỉ cần thiếu cầu thôi là ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục giảm điểm và cây này sẽ trở thành cây đến no demon tức là cây đến không có cầu không có nhu cầu đúng không ạ <clears throat> không có ai có nhu cầu mua và thị trường sẽ tiếp tục giảm giảm để làm gì giảm để về một cái chiết khấu lớn hơn và người ta sẽ chấp nhận mua vào thì lúc đó mới có đáy đó thì sẽ có hai trường hợp như vậy nó sẽ là low supply hay low demand thì chúng ta sẽ cần phải quan sát phiên ngày mai để có sự xác nhận và tất nhiên là thị trường chứng khoán thì nó là sự phán đoán là sự kỳ vọng bởi vì là đối với những người mà ta kỳ vọng vùng hỗ trợ 1050 này là vùng hỗ trợ cái vùng đáy ngắn hạn của thị trường thì người ta có thể mở vị thế mua ngay từ phiên hôm nay và thực tế phiên hôm nay đã có rất nhiều cổ phiếu tăng ngược với thị trường đúng không đấy là chuyện bình thường của một thị trường sideways sẽ có những dòng cổ phiếu đi ngược và chúng ta hay nói là khi thị trường đi ngang hãy nhìn vào cổ phiếu chứ đừng nhìn vào thị trường chung đó <clears throat> và hôm nay đã có những dòng cổ phiếu nó tăng rất là tốt ví dụ như dòng ờ, thực phẩm chúng ta có cổ phiếu liên quan đến thịt lợn hay là liên quan đến gạo đúng không ạ và có một số cổ phiếu bất động sản hay là một số cổ phiếu thép tăng rất tốt thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi check những dòng cổ phiếu tích cực đó đầu tiên chúng ta sẽ đi qua dòng thép dòng thép là dòng cổ phiếu điều chỉnh trước thị trường đúng không ạ nó đã vượt đỉnh này ví dụ trường hợp của hoa sen này nó có trạng thái vượt sau đó điều chỉnh lại và điều chỉnh rất sâu và thủng hỗ trợ thì rõ ràng đây là trạng thái tiêu cực của hoa sen khi mà nó thủng cái vùng hỗ trợ này vùng hỗ trợ 15.6 này <clears throat> và khi nó mất 15.6 thì vùng này sẽ trở thành kháng cự lấy lý do vì sao mà hôm nay chúng ta có được trạng thái là đẩy giá lên nhưng mà sau đó lại bị bán xuống thì đây đã trở thành một vùng kháng cự tâm lý vùng kháng cự tâm lý này cổ phiếu về đây sẽ bị điều chỉnh và đối với hoa sen thì nó cũng rơi vào trạng thái đó là cạn cung khi mà chỉ cần một lực cầu trích nhẹ thôi thanh khoản hôm nay rất thấp có nghĩa là hôm nay cái lực cầu nó chiếm hoàn toàn ưu thế trong cái sự vận động của cổ phiếu hoa sen đó thì nó chạm vào nơi có sự điều chỉnh và đóng lớn như thế này mình đánh giá là tích cực và hoa sen hoàn toàn có thể là cổ phiếu quay trở quay ngược lại trong những phiên sắp tới và trở lại trên hồi của nó đoạn trước thì nó lại gãy cái chen này đó khi mà nó gãy khỏi cái vùng hỗ trợ này cái chen lên này thì nó sẽ cần thời gian để tích lũy lại và hồi phục và mình đánh giá là đoạn này hoa sen hoàn toàn có thể hồi phục lại vào lỗ khoảng 16.5 trong ngắn hạn và phiên hôm nay có thể là một phiên có vị thế mua sớm vị thế mua sớm đối với hoa sen và nếu phiên ngày mai này nó vượt qua được 15.7 15.7 bằng một cái thanh khoản nó có sự cải thiện thì đấy sẽ là sự xác nhận cho pha hồi phục của hoa sen tại sao lại là hoa sen nó trước bởi vì nam kim đã bị uh, cắt margin rồi bởi vậy là có thể là nó vẫn khỏe đấy nhưng mà mình thích những cổ phiếu có margin hơn bởi vì có margin thì nó sẽ khỏe hơn thì người ta sẽ được vay người ta đánh còn những cổ phiếu này thì đánh hoàn toàn bằng tiền thịt thì có thể là cái lực đánh nó sẽ yếu hơn rất giống như trường hợp còn SHS ngày trước đó SHS đợt trước này nó không có margin này họ đánh rất là kém đúng không ạ đoạn này bắt đầu nó có thông tin được cấp lại margin cái là tiền vào ngay đánh phát từ phía bên dưới này lên ở bên dưới lên sau bắt đầu tạo đỉnh và bắt đầu có trạng thái tích lũy lại ở đây trường hợp của EHS thì nó, nó điều chỉnh lại là chuyện hoàn toàn bình thường điều chỉnh vốn không quá lớn có nghĩa là lực cầu ở đây vẫn còn cung vẫn còn chưa bị thoát ra và EHS có thể sẽ tích lũy lại và sẽ tiếp tục đà tăng của mình còn đối với trường hợp của Hoa Sen hay Nam Kim thì mình sẽ lựa chọn là Hoa Sen hơn vì Hoa Sen có margin có margin thì nó sẽ khỏe hơn Hòa Phát cũng là một cổ phiếu vận động khá tốt ở trong phiên đấy Hòa Phát này thì nó đã cắt qua những cái đường trung bình ở đây ở hôm nay nó vượt qua 20.9 20.8 thì đó là trạng thái tích cực nó thể hiện cho cái lỗ lực đánh lên của cổ phiếu này thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp thôi bởi vì đoạn này thì về này vừa về cái vùng vi bên dưới này thì chắc chắn là ít người muốn bán người ta cắt lỗ người ta đã cắt ở trong cái phiên này rồi đó, sau khi nó cây nến rất xấu ở đây một cái nến áp thớt ở đây thì đó, sau thì người ta sẽ bắt đầu nghi ngại cái chuyện là hòa phát liệu giảm mạnh hay không người ta sẽ không bán người ta sẽ không bán và người ta sẽ chờ chúng ta kéo lên người ta mới bán à, chúng ta hay gọi là kéo đỉnh hai đấy có thể đạo này hòa phát sẽ về được khoảng 21.5 đó, thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi đối với cổ phiếu này và hôm nay cũng chúng ta cũng có điểm mua sớm đối với hòa phát ở nhóm cổ phiếu thứ hai là những cổ phiếu liên quan đến thịt lợn chúng ta có Dabaco hay gọi chung là nhóm về thực phẩm đi Sabaco thì mình có mua ở phiên ngày 13 à, tháng 4 đúng không? mua ở đoạn này mua giá 15.3 hôm nay là đóng cửa 15.7 thì lãi chưa có đâu nhưng hôm nay thị trường xấu thì mà nó tím được là cũng đáng mừng rồi đó ạ đối trường hợp của Dabaco hôm nay đánh trần lên và thanh khoản gia tăng nhìn chung là ok ở đoạn này Dabaco sẽ tiến về cái vùng à, giá khoảng 16.5 HAG HAG thì mình có theo dõi con này khá là kỹ thực tế là đoạn này này đã bắt đầu theo dõi rồi và cũng cho nhiều anh chị mua chứ bản thân mình thì không mua mã này mình không không thích hàng của bầu Đức lắm đối với trường hợp của HAG tích lũy khá lâu và khi thị trường bắt đầu điều chỉnh giai đoạn đầu tháng 4 là nó bắt đầu tăng đúng không ạ những cổ phiếu này thì nó thường sẽ đi ngược thị trường bởi vì là dòng tiền khi được đánh lên ấy, thì nó sẽ tập trung với những cổ phiếu lớn có những cổ phiếu penny và có cái cái câu chuyện kinh doanh nó nó không quá khởi sắc nó không phải thuộc nhóm cổ phiếu dẫn dắt thì nó thường sẽ tăng sau và khi mà những dòng những cổ phiếu lớn ấy nó đạt cái upside rồi mà dòng tiền nó không biết đi chỗ nào nữa thì nó mới bắt đầu quay về những cổ phiếu như thế này cổ phiếu này thực tế là chúng ta được gọi là một cổ phiếu sát sống đúng không là trước thì nó suýt thì hẹo nhưng mà nhờ có đội ngũ tài chính của bầu đức mà nó vẫn sống được tận bây giờ và thêm câu chuyện heo ăn chuối nữa thì nó vẫn còn lay lắt được nhìn chung là những cổ phiếu này sẽ là lựa chọn cuối cùng của dòng tiền trong một chu kỳ tăng khi mà chu kỳ tăng kết thúc hoặc có đến giai đoạn phải bị điều chỉnh thì những cổ phiếu này chấp nhận được dòng tiền cộng với đoạn này thì các cổ phiếu liên quan thực phẩm sẽ được hưởng lợi về mặt thông tin khi mà Trung Quốc mở cửa đúng không có gạo này có thịt này đó, có cá này đó, sẽ là những cái uh, dạng doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi ở thời điểm này chưa biết là nó sẽ phản ánh vào câu chuyện kinh doanh như thế nào nhưng thông tin nó ra như vậy là tốt rồi đó, có thông tin tốt thì sẽ có sự kỳ vọng sẽ có sự kỳ vọng thì sẽ có tiền vào và HAG là một cổ phiếu như vậy đoạn này thì HAG mình đánh giá là có thể về lại vùng 0.5 ờ, của Fibonacci về lại ít nhất là khoảng 8.5 đây là vùng cản trước mắt của cổ phiếu này thì anh chị em đang cầm thì về đây có thể canh hạn tỷ trọng và theo dõi tiếp nếu nó tiến được về đỉnh cũ khoảng 9.3 ờ, thì tốt và nếu mà muốn mua ấy, thì theo mình đánh giá nên chờ điều chỉnh về ờ, khoảng 8.2 8.25 nó sẽ có chỉnh một chút thì nó về lại khoảng 7.9 đến 8 mà chúng ta có thể mua được về quanh giá 8 chúng ta có thể mua mới được nếu muốn mở vị thế mới hoặc là muốn gia tăng <clears throat> đoạn này thì trước mắt cả cả nó vẫn là vùng 8.5 một con khác nữa đó là con BAF e con này thì ờ, nó lên sàn chưa được lâu nên là cũng ít phân tích đó, trường hợp của BAF e thì nó cũng có một nhịp hồi tương đối từ vùng giá 17 đúng không ạ khối rất là mạnh ở đây sau đó thì nó có dựng lên những cái vùng cản và này thì cung không nhiều đâu vùng cản là quanh vùng giá 21.5 cung không nhiều và này thì mình đánh giá là đối với cái thanh khoản nó bắt đầu có sự chuyển biến như thế này thì BAF sẽ sớm vượt qua vùng cản này và tiến lên những vùng target cao hơn phía trên này upside của nó vẫn còn rất nhiều khi mà đã có những vùng gap được mở ra gap 26 gap 28 sẽ là những cái target tiếp theo của đối với cổ phiếu BAF cổ phiếu này phù hợp nắm giữ nếu có break qua 21.5 thì chúng ta có thể mua đúng không ạ rồi đó là các cổ phiếu liên quan đến thực phẩm ngoài ra những cổ phiếu như lộc trời này nó hay là TNG này đều tăng rất tốt đó. TNG <clears throat> cổ phiếu uh, liên quan đến dệt may thì cái trạng thái sideways kênh trên của nó như này nó cũng rất đáng chú ý mọi người nhé những cổ phiếu như thế này thì có thể gom dần bởi vì là biên độ đang thu hẹp lại và thanh khoản mặc dù là cái cái cái cái cái biên của nó này nó thu hẹp mặc dù nó chưa nhiều đó, biên vẫn gọi là tương đối biên vẫn còn là lớn nhưng cái thanh khoản thì nó không có sự đột biến và thanh khoản nó thấp dần có nghĩa là đoạn này cái cái sự bình ổn về giá và vôn nó sẽ mở ra những cơ hội về cái sự tái tích lũy và khi nó có tái tích lũy thành công thì cổ phiếu này sẽ có nhịp tăng ở phía sau và TNG là một cổ phiếu đáng chú ý nhé mọi người có thể uh, lấy dần vị thế đối với cổ phiếu này uh, liên quan đến nhóm thực phẩm chúng ta có lộc trời này đó Lập trời thì sau khi vượt đỉnh xong thì bắt đầu quay lại test và bắt đầu hồi lên với một phiên có thanh khoản. Vì đối với trạng thái này thì LG, LTG uh, ờ, vẫn duy trì trạng thái tích cực. Anh chị có hàng vẫn có thể giữ được. Và những cái điểm mua sẽ mở ra khi một cổ phiếu này có thể vượt qua được cái vùng 29.3. Ngoài ra thì uh, nhóm thực phẩm chúng ta có pan này. Pan đoạn này thì bắt đầu có dấu hiệu bị chốt lời hai cái nến rô phía trên. Nhìn chung là đoạn này đang là vùng cản khó vượt của pan và cổ phiếu này cũng tăng khá nhiều rồi đoạn này chúng ta sẽ nên là chờ điều chỉnh đúng không ạ nên là chờ sự điều chỉnh có sự tái tích lũy ở đối với ban là cái vùng giá 18 thì chúng ta có thể cân nhắc mở vị thế mua mới được còn đoạn này thì mình đánh giá là mua có vẻ là hơi rủi ro ngoài ra thì đối với nhóm uh, chứng khoán thì những cổ phiếu đầu ngành nhá sẽ là những cổ phiếu chú ý trước vì bọn này điều chỉnh trước còn cái bọn như là FTS hay là BSI thì nó chỉnh sau thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm vì, vì những cổ phiếu này có thể giai đoạn tới này khi mà thị trường chính thức điều chỉnh theo các cổ phiếu có tính dẫn dắt thì khi mà thị trường hồi phục trở lại thì những cổ phiếu lớn sẽ là những cổ phiếu dẫn dắt trở lại và chúng ta sẽ quay lại đánh những cổ phiếu đầu ngành đó cái nguyên lý là như vậy dòng tiền về penny và thị trường chính thức gãy đúng không ạ thì khi thị trường tích lũy lại hồi phục lại thì những cổ phiếu có vốn hóa lớn sẽ là những cổ phiếu mà đặt được à, được đặt cái vai trò dẫn dắt của mình như là cái đợt đầu sóng đó thì những cổ phiếu có vốn hóa đứng đầu thị trường à đứng đầu đứng đầu nhóm ngành như HCM này là những cổ phiếu anh chị em có thể quan tâm HCM VND VND thì yếu hơn đoạn này cũng là một vùng hỗ trợ ờ, tương đối cứng của VND thì đoạn này cũng có thể theo dõi được hay là VCI đó hay là SI là những cổ phiếu cần phải quan tâm ở trong những phiên sắp tới đó đoạn này thì có thể là ESI này ngày mai nó sẽ tiếp tục tấn công vào cái vùng cản 21.4 nếu mà nó <clears throat> nhích qua được thì chúng ta có thể mua được và đánh ít nhất là sẽ phải có đỉnh 2 ít nhất là SI nếu mà nó vượt qua được 24.4 này nó sẽ về khoảng 22.9 cho đến 23 thì sẽ là một cái nhịp đánh ngắn khoảng à, uh, 56 phần trăm cho anh chị em đánh tiêu cộng thôi đó thì đây là những cổ phiếu có thể theo dõi để chơi đình được Đấy, còn đối với những cổ phiếu ở ờ, uh, midcap hoặc là penny thì chúng ta nên tạm thời là gì ạ tạm thời là đứng ngoài theo dõi hoặc là chốt lời đi đoạn này có thể chốt lời được rồi nó đi ngang và vôn cao như thế này là nên chốt lời đoạn này thì nếu nó chỉnh ấy, thì cái, cái biên chỉnh của nó, nó sẽ không nhỏ đâu đoạn này thì BSI có thể chỉnh lại về 23 này. đó thì cái biên chỉnh đâu đó cũng khoảng trên 10 phần trăm thì nó sẽ ờ, rất là nguy hiểm nếu chúng ta không chốt lời sớm đối với bọn này BDS chỉnh trước rồi này ngoài ra thì nhóm uh, <clears throat> ngân hàng cũng rất đáng chú ý nha mọi người nhá ngân hàng rất đáng chú ý đấy ngân hàng thì em có cái theo dõi một số cổ phiếu có sự hoạt động rất là tốt cho con MSB này đó. MSB thì thực tế là nó vẫn chưa tăng được nhiều từ cái nền giá này đó. nó vẫn đi trong một trading range từ 11.8 cho đến 14 nhìn chung là nó đi trong cái range này và ở trong ngắn hạn này thì nó đã vượt qua được MA50 bắt đầu tích lũy lại vượt xong này nó test lại đúng không ạ nó test lại và em 20 đã cắt lên em 50 rồi thì bắt đầu cho cái điểm mua từ phiên ngày 14 tháng 4 Đó. và sang phiên này hay là phiên tới thì mình đánh giá là vẫn có thể mua được vì nó chưa tăng nó chưa tăng đâu nó vẫn lanh quanh trong cái range từ lúc nó cắt coi em 50 thì MSB sẽ là một cổ phiếu rất là đáng chú ý ở trong những phiên sắp tới có thể mua được ngoài ra thì HD Bank cũng là một cổ phiếu đáng chú ý đúng không ạ <clears throat> đó tích lũy này thanh khoản giảm dần hôm nay thì có điều chỉnh thì khi mà nó chỉnh lại về khoảng 18 cho đến 19 thì chúng ta có thể theo dõi để bảo mua đối với cổ phiếu này được đây cổ phiếu có dòng tiền khỏe nó vượt qua vùng cạn này và nó tích lũy lại là chuyện hoàn toàn bình thường và cái cái quá trình tích lũy sau khi vượt cạn của cổ phiếu ấy thì nếu mà cái biên nó không quá lớn và thanh khoản thì duy trì ở mức thấp thì chúng ta hoàn toàn có thể mở mua và kỳ vọng cho một sự tiếp diễn đà tăng của cổ phiếu này được thì HD Bank đoạn này hoàn toàn có thể về là khoảng 22 21.5 cho đến 22 sẽ là cái target cho HD Bank bạn này HD Bank kể cả hôm nay nó có giảm này cuối phiên nó hơi xấu một tí nhưng mình thấy không vấn đề gì đâu bồn cái cái vôn rất là thấp và cổ phiếu này hoàn toàn có thể tăng tiếp được uh, cổ phiếu Techcombank Techcombank cũng vậy vâng, hôm nay thì nó đóng đến đoạn này thì gần như là 1 phần 2 cây đến giảm thì nhìn chung là có dấu hiệu của sự đảo chiều tích cực Techcombank mọi người cũng có thể chú ý ít nhất thì nó cũng sẽ kéo lại được về khoảng 30 sau đó nó chỉnh thêm đoạn này cũng có thể canh thêm cộng với là anh chị đang kẹp hàng thì có thể canh về đây rồi mới bán lên Việt Post lên Việt Post thì hôm nay mình đã phải cắt bởi vì là nó hỏng game rồi mua vì game thì bây giờ nó nó không đấu giá được nó bị hủy đấu giá thì chúng ta buộc phải xử lý thôi anh chị đang có hàng thì lưu ý và cái chuyện nó có thông tin là nó bị hủy uh, đấu giá lô cổ phiếu ấy nó không phải tin xấu không phải tin xấu đối với cổ phiếu này và chúng ta sẽ nhìn nhận là uh, ờ, nó chuyện nó ờ, là chuyện hoàn toàn bình thường đúng không ạ nó không phải là tin xấu chỉ là một cái game đã bị hỏng ờ, và không có cái câu chuyện đó thì đây vẫn là một cổ phiếu ngân hàng hoạt động hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì cả vậy nếu anh chị mua theo game thì cắt còn nếu đang đầu tư ấy, thì không vấn đề gì cả cái việc nó bị hủy đấu giá không ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp cả không vấn đề gì cả ACB cũng đang tích lũy rất tốt cũng là một cổ phiếu có thể theo dõi nhé đoạn này thì em sẽ bắt đầu quay trở lại đối với ngân hàng ngân hàng là nhóm chỉnh trước đúng không ạ thì đoạn, đoạn vừa rồi thị trường tăng thì ngân hàng nó không tăng được mấy nó không tăng được mấy và chúng ta có thể nhìn lại là khi mà thị trường bắt đầu điều chỉnh vào nhịp mới thì có thể dòng tiền sẽ tiếp tục trao cơ hội vào đối với nhóm cổ phiếu này thì một số cổ phiếu ngân hàng có đề cập vừa rồi sẽ là những cổ phiếu mà anh chị sẽ nên quan tâm ACB, MSB, HD Bank Ờ, sẽ là những cổ phiếu mà anh chị em có thể quan tâm ở trong giai đoạn này MSB này ACB này cũng tích lũy rất tốt này đó, khi mà nó <clears throat> nó diện nó điều chỉnh về này sau đó nó hồi lên và nó cắt qua cái trên cái cái đường cản chéo này đó nó cắt qua cái đường cản chéo này sau khi thu hẹp biên độ xong nó thu hẹp biên độ này à, sau đó nó cắt qua đường cản chéo thì nó đã xác nhận là nó không muốn giảm đúng không? nếu nó muốn giảm nó sẽ phải phá cái cái cái cái biên bên dưới này nhưng nó phá biên lên trên đi kèm với đó là thanh khoản ở mức cao thanh khoản bắt đầu có sự cải thiện thì chúng ta sẽ xác nhận là cái sự tích lũy ở phía sau sẽ là cơ hội để cổ phiếu tiếp tục đà tăng đó thì đối với trường hợp của SCB đoạn này sẽ là một cổ phiếu rất đáng chú ý anh chị sẽ uh, nên quan tâm đó là cổ phiếu ngân hàng còn lại thì dầu khí bất động sản thì theo mình đánh giá là uh, chúng ta sẽ cần thêm thời gian đối với những cổ phiếu này đó, trường hợp của những cổ phiếu bất động sản thì có thể nó sẽ hồi phục lại nhưng cái upside của cái đỉnh hai này nó rất là ngắn và chúng, nó không đáng để chúng ta tham gia ở ờ, những trường hợp như là DXG này hay là đích thì chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm DXG hôm nay thì vẫn đóng cửa dưới cản đúng không? và nó sẽ cần phải đi ngang và có thể sẽ cần có sẽ có điều chỉnh thêm về bên dưới khoảng 11 đến 12 đó, chúng ta sẽ ví dụ một cổ phiếu như vậy còn lại thì mình đánh giá là bất động sản đoạn này sẽ cần thêm thời gian mọi người cứ bình tĩnh hãy quan tâm đến những cổ phiếu mình vừa có đề cập vừa đấy cổ phiếu liên quan đến thực phẩm này uh, thép này thép ok này hay là ngân hàng một số cổ phiếu đang có sự tái tích lũy và nó chưa tăng trong giai đoạn vừa rồi thì sẽ là những cổ phiếu sẽ có cơ hội ở trong nhịp sau còn nhóm uh, đầu tư công thực tế đầu tư công đoạn vừa rồi rất là hot đúng không ạ thì mọi người cũng có thể theo dõi được mình thực tế là mình chưa thấy được cái sự tích lũy đáng kể nào từ các cổ phiếu này như đó đoạn trước thì đầu tư công thì nó có dấu hiệu phân kỳ đó phân kỳ và có dấu hiệu phân phối và sau khi nó gãy trên xong thì nó sẽ cần có sự tích lũy cái này thì mình có nói ở trong video ở tuần trước rồi ở tuần trước nữa rất là lâu rồi và tạm bỏ qua không theo dõi nhóm đầu tư công nữa và mình sẽ cần cái sự tích lũy lại của nhóm này và thực tế ở thời điểm hiện tại thì cái sự tái tích lũy của các nhóm của các cổ phiếu thuộc nhóm đầu tư công ấy thì nó vẫn chưa có chưa có dấu hiệu tích cực và nó chưa đủ hấp dẫn để mình tham gia bởi vậy là đầu tư công đoạn này phải tạm thời gác lại theo dõi thêm video xin phép được uh, kết thúc tại đây cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi chúc anh chị đầu tư hiệu quả xin chào tất cả mọi người